Xin chào anh em, đặc biệt là tất cả những em nào mà đang làm tay cái, anh em mà đang à, chưa có cái bộ hột tài xỉu mà lắc nó chưa đi theo ý muốn của anh em thì anh em xem cái video này, anh em sẽ tự phải biết tìm cho mình cái bộ hột tài xỉu ở đâu quyết định ở cuối video nhé. Đó, thì à, cũng như bao cái à, video khác, cái video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu hay là cái bộ đồ chơi tài xỉu hay cái bộ hột để anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả có có những tỷ lệ chiến thắng hay là nó phá được những cái thế hột tài xỉu khó để cho anh em để giúp cho anh em chiến thắng dễ dàng ở những cái sân chơi hơn cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay anh em nào mà đã sử dụng rồi anh em biết được cái hiệu quả của nó cái bộ hột tài xỉu mới này bên tôi nó có thể là chống thể loại nghe hột tài xỉu chống máy phân âm chống tất cả những cái máy phân âm hay là ờ, phân tiếng gọi là tất cả những cái máy mà hỗ trợ để nghe được bộ hột tài xỉu này cái bộ hột này nó đảm bảo cho anh em 100% không bắt được nó nhé 100% không bắt được tiếng của bộ hột tài xỉu này thì lý do tại sao thì lý do tại sao thì anh em có thể đến cơ sở anh em mua hay là anh em alo cho tôi tôi sẽ nói cho anh em tại sao cái bộ hột này nó lại không nó lại không bị uh, nghe hột tài xỉu thầy thợ nghe hột tài xỉu và máy phân âm bắt được Đấy, thì bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu vip bộ hột tài xỉu vip hay còn gọi là bộ hột tài xỉu mắt nhỏ Đấy, rất là đẹp Đấy, trước tiên nói về cái độ đẹp thì rất là đẹp đúng không đó rất là đẹp rất là đẹp và thứ hai nữa cái bộ hột này khi mà anh em sử dụng đi lắc nó sẽ đi rất là đều cho anh em nhất đi đều thứ hai nữa anh em sử dụng cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu vip này thì là nó sẽ cho anh em những cái chén giữ hột rất là hiệu quả Đấy. rất là hiệu quả mà cái sân chơi nào hay là cái đấu trường nào khi anh em lắc tài xỉu anh em cũng cần phải có cái cách mà anh em giữ được cái bộ hột của anh em để anh em chơi nó hiệu quả hơn Đấy. thì cái bộ hột này thứ ba nữa là nó hoàn toàn không tan hoàn toàn không tan 100 phần trăm không tan cho anh em nhé thử cho anh em nước muối này muối nó đông cô lại đây đó đúng anh em bộ hồ sơ đẹp đúng không anh em quá đẹp luôn đẹp cộng thêm cái cách lắc mà nó hiệu quả cho anh em nữa thì còn gì bằng nữa đúng không anh em Đấy. nhưng mà bên tôi cơ sở tôi là cơ sở và chuyên à, làm ra những cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi lắc cái là có những cái à, à, bộ hột mà giúp cho anh em khá là nhiều so với cái bộ thường mà anh em có thể sử dụng anh em đi lắc Đấy. thì uh, vừa rồi cũng giới thiệu qua cho anh em về cái bộ hột tài xỉu vip này Đấy. và thử tăng tích của nó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ thử nghiệm cho anh em test cho anh em cái bộ hột này cái bộ hột này nó đi như nào Đấy, thì anh em nào quan tâm thì anh em cứ alo cho tôi số điện thoại này tôi là Sơn Tài Xỉu ở bên xe miền Tây anh em nhé Đó. thì uh, đây bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu vừa giới thiệu vừa test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này cái bộ hột này nó đi rất là đều cho anh em đi đều cho anh em đi đều như là thì khi mà anh em lắc bình thường như vậy thì nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu Đó. 80 phần trăm đến 90 phần trăm sẽ là xỉu Đó, 224 90 phần trăm nó sẽ là tài Đó. đi rất là đều đúng không anh em đây là bộ hột tài xỉu mà nó mới nhất ở bên cơ sở tôi mà riêng về nói về cái bộ hột này thì tôi cực kỳ tâm đắc với cái bộ hột tài xỉu này hiện tại tôi cũng đã đang đi lắc cái bộ hột tài xỉu này Đấy, cũng cũng có rất là nhiều anh em bạn bè của tôi hay là những cái khách quen của tôi cũng đã sử dụng cái bộ hột này rất là ưng ý Đấy. còn anh em nào chưa có chưa sử dụng hay là chưa biết đến cái cơ sở tôi thì anh em có thể sau cái video này anh em có thể là alo cho tôi có thể giao lưu vào bất kỳ lúc nào nhé đó tiếp tục với anh em cái bộ hột này riêng cái bộ hột này anh em có thể giữ được tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em Đấy. như thế nào thì là bây giờ tôi sẽ test cho anh em tôi sẽ giữ cho anh em sẽ giữ cho anh em những cái chén tài nhé những chén tài đang là tài thì tôi sẽ giữ cho anh em chén tài đúng không anh em tiếp tục giữ cho em chén tài đó tài đúng không anh em và cứ cách lắc như thế thôi là anh em cứ lắc theo kiểu lắc như vậy và lắc theo kiểu mà tôi chia sẻ cho anh em khi mà anh em lấy cái bộ hột thì là nó sẽ rất hiệu quả cho anh em nhé chén này hơi nhẹ vẫn tải channel về xỉu thì anh em có thể lắc hơn như thế nữa đấy, đấy là tùy vào tay của anh em anh có thể à, à, tập đấy, tập luyện khi mà anh em lấy cái bộ hột này về thì tôi khuyên là anh em lấy cái bộ hột này về anh em luyện tập một hoặc là hai hộp để cho anh em có thể là quen cái bộ hột này anh em đi lắc nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều anh em đừng có về anh em chơi luôn thì là nó sẽ rất là khó anh em như vậy anh em chỉ đánh có tỷ lệ là 5 năm thôi Đấy, anh em chưa có biết cái cách lắc chưa có cái tìm hiểu về cái bộ hột này nên là nó sẽ rất là khó cho anh em nhé đây là cái bộ hột tài xỉu VIP mới nhất 2021 này Đấy, mới nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, thì anh em nào muốn giao lưu muốn tìm hiểu cái bộ hột thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình tôi là Sơn Tài Xỉu anh em cứ đến bên xe miền Tây